được tình em hạnh phúc đời anh được thương nhớ lòng thêm đắm say mình yêu nhau xa nhớ dù khó khăn vẫn vâng mong chỉ cần tim còn yêu bao năm ước muốn quên thời gian xa nhau vẫn nhớ viết thư tình lòng trầm mong mãi bền lâu mình yêu nhau vượt qua khó khăn gian nan được chút nhớ được chút yêu mỗi tầng thương nhớ về em